Chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đạt Anh đây Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào bài 4 Trong khóa lập trường hợp lập trình Python nha Thì trong video trước Thì mình đã chỉ cho các bạn cách dùng idle trên Visual Studio Code Để có thể là lập trình Python Và cách đó mà lập trình uh, Cách đó mà mở file, tạo file hoặc cũng như là chạy file và Python này thì uh, hôm nay chúng ta đã có hết tất cả những dụng cụ cần thiết để có thể lập trình phương của ngữ Python rồi thì trong bài học hôm nay thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn về những lệnh cơ bản nhất trong Python và như là cách để mà in ra một dòng lệnh cách để mà tạo ra một biến hoặc là làm ra một cái nhận nhận xét cư trú coi được gọi là comment và giờ không nhắc cho gì nữa giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào đây thì lần đầu tiên chúng ta biết đó chính là lệnh print để mình sẽ phóng to lên thì đây lệnh print sẽ giúp à, là print chỉ có cú pháp là print với à, một cái dấu ngặt tròn thì à, lệnh này nó sẽ có tác dụng là in ra một cái dòng lệnh nào đó in ra một cái dòng chữ một dòng số hoặc là một cái dòng kiểu giá trị nào vẫn được như string int hoặc là boolean về những cái biến đó các bạn sẽ biết vào cái video sau thì ví dụ các bạn uh, hãy tạo ra một cái dấu ngoặc kép ngạc kép và các bạn ghi chữ hello world đây thì cái mà nó in ra nó chỉ nằm ở giữa hai cái ngạc tròn này còn hai cái ngạc kép đây để làm gì thì nó đã biểu hiện cho cái chữ bên trong là string thì dạng string giống như dạng in ra chữ ấy cho nó chỉ là dạng kiểu chữ thôi giờ mình đỡ số cho trong dấu ngoặc kép đây thì nó bằng chỉ được coi là chữ chữ ký tự thôi từ khi chúng ta nhấn vào chúng ta sẽ thử nhấn vào đây đấy thì các bạn nhìn ở dưới này các bạn thấy đây đấy, chúng ta đây thì các bạn sẽ thấy cái hình chữ hello world ở dưới này từ cái ở dưới này là chính là cái phần nữa mà in lại cái ờ, kết vẽ rồi thì giờ đây mình chúng ta sẽ nhấn vô đây à chúng ta nhấn vô cái nút ở dưới đây để có thể in ra giờ tiếp theo ấy thì nếu chúng ta muốn in cái khác ấy, chúng ta chỉ có thể thay đổi chữ hello world hoặc là như là hello hello my creator chúng ta lưu và chúng ta chạy thì nó sẽ nói thay vì hello world thì nó sẽ nói hello my creator như vậy giờ mình sẽ xóa hai cái ngoặc kép này hẹn inline số thì số như thế này 444 chúng ta nhấn vào thì cho đây nó bằng sẽ ghi 444 thì các bạn suy nghĩ rằng nó inline nó và cái các bạn suy nghĩ rằng nó là số nhưng nó inline nó cũng giống ký tự thôi giờ các bạn thử thêm cái dấu ngoặc kép này vô và chạy nó còn là 444 các bạn có một cái giải tượng rằng nhiều nhiều bạn mà mới lập trên phải mới lập học lập trên này thì chỉ có một cái suy nghĩ rằng những cái ký tự theo giá trị này nó đều là cùng một cái kiểu giá trị mà ta sẽ phải có cái ngọt này nó không phải như bạn nghĩ đâu thì cái dạng string với dạng uh, in hay là dạng ký tự với cái dạng số thì nó sẽ có nhiều cái đặc điểm khác nhau và, và mình sẽ thể hiện nó rõ ràng hơn ở cái video sau thì chúng ta tiếp tới cái thứ hai lần thứ hai đó chính là đây nó chính là vừa biến thì biến nó có nhiều kiểu khái niệm biến nó như là một kia nên nó bên cái bèo bình hòn nó như là một cái thùng và các bạn đỡ những cái dụng cụ lập trình của các bạn vào trong cái thùng đó thì cái thùng đó nó sẽ được gọi là cái biến tên biến cái để mà chứa cái giá trị của biến về những cái dụng cụ bên trong cái thùng đó được gọi là giá trị của biến đó thì chúng ta sẽ suy ra được rằng biến như, như là một cái một cái kiểu nội nội dung một cái loại à, thùng mà chứa những cái dụng cụ cũng như là giá trị của cái biến đó thì chúng ta có thể ghi cú phép đó như là e được gọi là tên của cái biến và bằng chúng ta kỳ bằng à nghĩa là cái biến đó tên là e và cái biến e là bằng 5 đây số 5 là chỉ là giá trị của nó e bằng 5 nghĩa là biến của biến e chứa giá trị 5 như vậy hoặc các bạn có thể đặt tên khác như là uh, uh, bàn 10 đấy rồi nếu các bạn muốn thử ấy thì các bạn có thử ghi chữ đây à print giờ mình thử á đây mình thử in ra một cái mới nha mình sẽ thử cho nó in ra in ra a bởi vì cái lệnh print có thể in bất cứ giá trị nào cơ kẻ biến luôn thì nó chạy và các bạn thấy ở dưới này nó chỉ nói là số 5 là là cái biến e giờ chúng ta để in là biến e bởi biến e có giá trị là 5 nên ấy nó sẽ in là số 5 còn nếu chúng ta muốn bơ ấy chúng ta ghi bơ in là và nó sẽ ghi số 10 đúng như cái giá trị của cái biến bơ này như vậy các bạn có thể cộng lại với nhau như thế này nó chỉ dành cho số thôi nha còn tí từ không được mình sẽ dạy nó trong cái video tiếp theo đấy thì trong cái Shaprin chúng ta cũng có một cái đặc điểm hay đó chính là chúng ta có thể ghi chữ hello này chúng ta ghi dấu phẩy và chúng ta ghi a khi chạy thì nó sẽ ghi là hello 5 có nghĩa là mình có thể ghi cái biến cái giá trị hello lên trước à dàn ký tự còn cái biến a là số 5 là dàn số chúng khi một khi mà mình bỏ ghi vậy thì các bạn sẽ thấy nó sẽ ghi ra rồi nó chỉ ghi là kiểu cú pháp không hợp thì chúng ta có thể đợi dấu phẩy đây và khi nhấn vào thì nó sẽ ra hello đầm nghĩa là một khi mà nó thấy dấu phẩy ấy ở giữa hai cái biến nào đó thì nó sẽ coi như hai cái biến đó là nó phân biệt tách rời riêng biệt với nhau và nó sẽ kiểu như thêm một cái à, khoảng trống này à, vào ở giữa hai cái đó để mà chúng ta có thể phân biệt được uh, hai cái biến đó là cái biến nào và cái biến nào như vậy và như thế này đúng không thì chúng ta có thể giờ cái cuối cùng chúng ta có thể làm đó chính là cái phần chú thích thì cũng như ai cũng biết thì giống như mỗi khi mà các bạn muốn thi hay các bạn muốn ôn thi cái gì thì các bạn đều phải viết những cái ghi chú lên giấy thường là những thường là những người đều đang cố tập trung vào cái việc học để thi dự kỳ hay cuối kỳ à, chỉ như là lấy những cái tờ giấy nhỏ viết những cái ghi chú đó xong rồi dán lên trên tường để mà chừng có thể nhớ nhớ nhanh hơn được thì trong fighter nó cũng như vậy chúng ta có thể ghi chú thích hoặc những cái hướng dẫn gì đó được khi chúng ta quên thì chúng ta không biết những cái phần chúng ta đang làm ở đâu thì cái ờ, phần ghi chú nó nó sẽ giúp được chúng ta còn ghi chú đó có tên tiếng anh tên hạng cục còn gọi là tên gốc là cùng comment như thế này thì cú pháp của nó thì rất đơn giản chúng ta chỉ cần nhấn nhìn chút xíu nhấn số 3 này đây chúng ta viết một cái dấu than và chúng ta có ghi bất cứ thứ gì ở bên phải cái dấu than đó thì nó sẽ chuyển sang màu xám cũng tượng trưng cho cái việc nó là ghi chú luôn chúng ta ghi dù bật vô chúng ta chúng ta ghi bất cứ thứ gì lần này bật nếu mà nó ở bên phải cái dấu than này thì nó sẽ chuyển sang dạng ghi chú nó sẽ không có cái ảnh hưởng gì như vậy đây chúng ta gửi ra ở à, à, lệnh này lần trên in ra hello hello e thì chúng ta chạy chúng ta vẫn khi chúng ta vẫn thấy là hello 5 và chúng ta không thấy một cái lỗi nào hết trên nên nếu các bạn mà bỏ cái dấu than thì nó thì được coi như cái hệ thống nó sẽ coi nó như là cái lệnh và khi chúng ta chạy nó sẽ nói lên rồi lỗi là cứu phép không hợp lệ nghĩa là đây nó sẽ coi như là một cái cứu phép hay một cái lệnh nào đó nên chúng ta bắt buộc phải được cái dấu than này lên bên phải ở bên trái những cái chúng ta muốn biến nó thành ký chú và nếu các bạn thích nếu các bạn đang tự hỏi thì các bạn à, ghi cái một cái lời nào đó ở bên phải cái dấu than này thì nó sẽ ra sao đây thì cái lệnh thì chính cái lệnh đó nó cũng sẽ không có cái ảnh hưởng gì hết nó vẫn sẽ là hero năm nhưng nó không có chạy kiếm green hello đây nó cũng sẽ không là chữ hello bởi vì nó đang ở bên phải giao thanh và thành cái ghi chú như vậy hãy chúng ta thêm vô cái phần green đây thì khi các bạn chạy thì các bạn sẽ không thấy có cái hello năm này được in ra ở bên dưới này như vậy đó thì các bạn cho dấu thanh ở chữ E5 thì nó sẽ tiến hành ghi chú lúc đó chúng ta chạy nó sẽ nói bị lỗi bởi vì cái miếng E nó không có tồn tại trong cái ờ, bộ nhớ kiểu như là miếng E chúng ta không có ghi vô ấy là một khi mà chúng ta đặt E bằng 5 thì số E nó mới có giá trị nó mới hết vô dụng rồi chúng ta không Ờ, chúng ta biến nó thành ghi chú là sẽ không có cái lệnh nào mà in ra chữ e bằng 5 thì là sẽ không có biết cái biến e nào mà có giá trị bằng gì hết nên nó sẽ báo bị lỗi bởi vì cái biến e không có tồn tại trong bộ nhớ rồi chúng ta xóa khi ghi chú à thì e sẽ được ghi bằng 5 và e sẽ tồn tại nên lúc đó nó sẽ ghi hello 5 như là giá trị của e với chữ hello này đây về đó là tất cả những cái và đó là tất cả những cái uh, lệnh cơ bản mà chúng ta có thể chạy được trong cái uh, fighter này thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ like share subscribe hoặc là nhấn cái chuông thông báo để mà các bạn có thể nhận được nhiều video mới nha thì uh, xin chào các bạn và tạm biệt bye bye